Video này Mona sẽ hướng dẫn các bạn một mẫu vân đá cẩm thạch nha Đơn giản thôi, rất là dễ làm nữa Đây là mẫu đã hoàn thành xong này Đầu tiên thì chúng ta cần chuẩn bị dụng cụ nhé Nước chùi treo là cồn lau treo nè đó cái chai là chai với à, từ treo đây là cái à, móng giả ha và keo đa năng để mình gắn lên trên cái đầu cọ hoặc là trên đế trên đế gắn móng cũng được rồi à, sơ màu xanh sơ màu trắng và sơn top bằng treo hết nhá cái hũ mình để cồn lon treo đó chùi treo đó và cái hũ này là treo vẽ màu đen hiệu Rimi đó các bạn có thể mua rồi cọ uh, tròn hoặc cọ vuông đây là cọ râu ha tìm cái đầu cọ râu nó mặn một chút này đấy đây là nguyên một bộ của nó đầu tiên thì chúng ta sẽ sơn màu nước thạch hơi nâu nâu một tí lên nhé sơn thạch đó con đang sử dụng ờ, bô bô nhé rồi mình sẽ sử dụng sơn treo màu nâu mình sẽ đi theo hình chữ Y này đó mình chấm nó theo hình chữ Y muốn nhiều sơn thì mình lấy thêm sơn nhé sơn treo hết nha cả nhà mình sẽ đi theo hình chữ Y luôn đó hoặc là gọi là hình chữ X cũng được nha mọi người đó sau đó thì cái cỏ của mình á, mình tán vào bây hoặc tóc treo và mình tán cho cái mí cái đường cái đường à, vân cái đường sơn treo cái mí á, nó mỏng ra tán cho nó mỏng ra nhưng mà vẫn để cho nó đậm ở phía cái gân đường chữ x chữ y này nha mình tán cho nó mỏng ra không được để cho nó lằn mí này mình tán thêm top và mình tán lên top hoặc bay đều được nha cả nhà top hoặc bay đều được nếu mà thấy nó dính sơn nhiều ở cọ mình chùi đi mình chùi ra giấy rồi mình à, hoặc là mình rửa bằng nước chùi treo mình thêm một chút cái màu nhẹ hơn là màu da này mình thêm một chút xíu mình cứ chấm tự nhiên nó không sao hết nhá tại vì cái này mình hơ rồi nên là sẽ không bị lem nữa đây mình hơ rồi nha mình thêm một chút màu da rồi tiếp tục mình cũng tán cho màu da và màu nâu nó cũng làm lam với nhau nhưng mà tán làm sao đừng để mất màu nâu và đừng để mất màu da phải nhìn thấy được cả hai màu mọi người lưu ý ha mình dùng sơn treo Đó, các điểm nhấn ở giữa khúc giao nhau này mình cũng phải để cho nó đậm những cái đường gân của nó mình cũng phải để cho nó đậm mình chỉ tán những phần viền xung quanh thôi rồi mình rửa bằng nước chùi treo và mình lau cọ sau đó mình sử dụng cọ râu này mình tước cái đường treo vẽ màu đen sau đó mình tước ra ngoài cho nó mỏng lại cho cái đầu cỏ lông nó mỏng lại ha đừng vẽ dày quá mình cần phải gạt bớt sơn đi bắt đầu mình vẽ cái vân đá vân đá thì Mona đã hướng dẫn các bạn ở video trước là sẽ vẽ theo đường gãy gấp bút không vẽ theo đường cong không uốn lượn như hai đường cong chữ S nhá rồi tiếp tục bên này mình đi mình lắc nhẹ cái tay chút xíu cho cái đường vân đá của mình nó gãy tự nhiên rồi xuống dưới này cái đường giao nhau thì mình cứ cho nó đậm một chút mình vẽ mỏng thôi mình gạt bớt sơn đi để cho nó mỏng hơn nữa rồi thêm một đường ở phía bên này do cái móng của mình nó rộng á nên mọi người có thể sáng tạo thêm nhưng nhớ là vân đá nó cũng cần một cái chỗ giao nhau á nó rất tự nhiên ha mọi người nó không có nứt song song hết chỗ này đến chỗ nọ mà nó phải có cái đoạn giữa giao với nhau rồi mình mình, mình rửa cọ xong mình lau khô mình để qua một bên rồi sau đó thì mình sẽ tán nhé mình thả cái ờ, top ra top treo ra mình thả ra ngoài sau đó thì mình sẽ sử dụng uh, ờ, cọ bản số 3 tán vào tóc treo cho nó ngấm vào cái đầu lông cọ của mình sau đó thì mình sẽ tán vào cái phần chỗ nào mà màu đen mình vẽ chỗ nào đậm thì mình tán chỗ đó ra trước mình nghiêng cái cọ mình tán bằng bằng đầu cọ ha mình tán bằng đầu cọ chứ không phải là mình tán bằng cả cái cọ vào nó sẽ lem tùm lum hết cho mọi người mình nhẹ nhàng khéo léo tí xíu là mình nghiêng cái cọ mình tán bằng đầu cọ gạt bớt ra cho nó không nhìn thấy cái mí đó rồi tiếp tục mình tán loại top tiếp rồi và mình đã tán ở phía chỗ mà có cái màu treo vẽ màu đen nó đậm này cái phần gân đá này này phần đít này là mình đã học ở những video trước rồi mọi người mọi người mở lại mọi người coi lại á đó mình tán từng đoạn từng đoạn chứ không phải là mình à, chỗ nào mình cũng tán hết cái phần vân đen ra à, từng đoạn thôi mọi người thấy yêu thích những video của Mona thì mọi người nhớ đăng ký kênh của Mona Nail nhé để theo dõi tất cả những mẫu vân đá cao cấp nâng cao về phía sau càng về sau thì video ờ, dạy vân đá nó càng phức tạp và nâng cao hơn rất là nhiều và mọi người có thể tham gia vào trong nhóm Hiệp hội ngành nail Việt Nam ở trên Facebook Mọi người search trên Facebook là Hiệp hội ngành nail Việt Nam Mọi người tham gia vào đấy có rất là nhiều những cái video dạy online miễn phí à, Dành cho những người ở xa hoặc là những bạn mà chưa có điều kiện đến trường học nail nhìn vào đó mình học trước nhé Cô cứ hướng dẫn rất là tỉ mỉ trong các video để mọi người có thể học theo video vẽ rất là tốt Rất là nhiều bạn vẽ đẹp rồi rồi nhìn tám xong rồi thì mình sẽ hơ và bây giờ mình top lên là mình hoàn thành xong mẫu vân đá chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha